rất là thoải mái thì uh, mình cũng may mắn là vào trong uh, cái uh, một cái công ty mà cả người Nhật hay là người nước ngoài mà mình uh, mấy anh em người Việt Nam mình đi cùng á thì uh, kiểu rất vui và thoải mái chứ không một kiểu là gây áp lực hay là các kiểu gì cả Đấy, bây giờ anh em làm được việc rồi thì cỡ họ không bao giờ có nói năng gì cả họ sợ mất lòng ấy Đấy. về nha thì từ cái ba mình sẽ quay uh, cái quá trình mà bọn mình làm việc nó như nào cho các bạn dễ hình dung nha hôm nay đi ờ, hai xe để thảo cái nhà này ok thì ờ, thì đầu tiên là mình vẫn phải đi thảo nhá đấy mình đi thảo cả cái cái cái tầm uh, mét chiếu ấy tầm này là tầm tầm lưỡi nhá thì uh, đi thảo đi thảo game ba thì thảo mấy cái game ba thì lúc nào cũng phải thảo cái cái lưới này chưa cái này nó cũng khá là hẹp ấy cái công trình này nó cũng cũng khá là hẹp mặt này hẹp mà mặt kia nó cũng hẹp ấy thì có nhiều cái công trình khác nhau mà có chỗ thì nó rất là thoải mái khi nào mà đi lắp ấy ngày nào đi lắp thì mình quay cái cái đi lắp cho các bạn dễ hình dung nhá à, thì mình mình ở đây hôm nay đi là có một han trâu là người Philippines với lại là mình là Ây. Yeah. Dạ. <laughs> với lại với ờ, là mình cùng với ờ, một cô hai người Việt với một cô hai người Nhật nữa trong này là phải đi phải đi theo cái kiểu mà như kiểu cua đi đi ngang vậy đấy thì thả mấy siêu nó có vậy thôi tí nữa thì xuống để mà mà gặp lại là được rồi thì hôm nay mình sẽ cố gắng mình ờ, quay hết uh, cả cái quy trình mà đi thảo giang dạo mà hàng ngày mà những anh em giang dạo sẽ đi uh, đi thảo ấy ok thì các vị trí các vị trí mà khi tháo giang giáo thì mình cũng sẽ cố gắng mình mình mình à, thiết lập mình quay cho các bạn xem cho nó có nhiều cái góc nhìn nhá mới có mỗi côi cả nó có đấy mỗi côi mỗi côi nè thì cái so s こっちでこっちまだだ2個危ないな <laughs> お願いします今日 khá là vui mấy anh em người người Nhật với người Việt với người Philippines thì kiểu ai cũng vui ấy công việc giang dạo thì như các bạn cũng đã biết ở trên nhiều nguồn thông tin đấy thì những bạn làm à, youtube cũng vậy các bạn thấy cả video rất là nguy hiểm đúng không thì mình cũng cảm thấy là kiểu nó rất là nguy hiểm luôn ở ờ, mình hồi trước mình có trượt chân một cái trượt ở trên mái nhà luôn máy <laughs> mà không có có bị gì đó nặng đấy rất là nguy hiểm luôn leo treo mà phải uh, bảo hộ lao động đầy đủ kỹ lưỡng công ty mình thì lúc nào cũng sắm sửa đầy đủ hết rồi ôi giờ giờ chưa tháo rồi đi xuống lại đi thảo ờ, đi thảo cái mít siêu này á thì bọn mình không có đeo cái cái dây an toàn ấy nhưng mà khi đi thảo thì lúc nào phải đeo dây an toàn cả nó sẽ nó cũng không không có đỡ nó cũng không có đỡ nguy hiểm hơn tại vì đeo dây an toàn nhưng mà không không chịu móc vào ấy các bạn <laughs> làm không có chịu móc vào vậy nó chưa thảo rồi <clears throat> thì à, mình cũng chia sẻ một chút kinh nghiệm đó là khi mà các bạn đi làm ấy các bạn sẽ phải cố gắng cố gắng nỗ lực làm sao để cho người ta thấy mình được là có năng lực thực sự có tiếng nói thực sự thì mình đi làm mới có thể thoải mái được và mình mới có thể uh, chỉ cho người ta những người đi sau họ họ làm mà người ta nể phục được còn nếu mà mình không cố gắng á thì cái gì mình cũng không biết được ạ làm rất là mệt Hitori Shitanoi nè không 危ないから いいよいいよ今今そう今ではい投げますジュさんシダリー行くはいはい Đấy thì ở đây ở đâu vậy làm việc thì phải an toàn là trên đấy trên hết đấy cho nên là sẽ phải có một người ở dưới để mà gom lại chứ không người đi qua đi lại thì sẽ rất là nguy hiểm đây mà là cái cái giấy để người ta níu lại nha các bạn người ta níu lại những cái mặt yếu ấy để cho rồi ờ, có có thể là họ sẽ thắt dây an toàn khi họ đi chẳng hạn họ đi họ di chuyển ấy nó một số được trồi ờ, lên đây đồ chán rồi nãy rồi nè Yeah. Dạ. Không đây vậy. Đừng quay à, đừng quay à. Quay cho cho đây luôn. dạo lắc kiếm thùng máy bây giờ xuống thấp rồi <laughs> móc đây nha mua đi giờ này hả giá kỳ rồi à hả giá kỳ rồi đấy à dạ. Ừ. Dạ. người việt mà mặn người nhật như gì ra dạ. sơn đừng đừng đừng đừng chửi nó sơn chứ cái sao cậu dạ vậy nếu cô đừng chửi nó nó bị yếu tim yếu có gì Dạ Đừng, đừng chửi nó, mãi nó không dám đi làm nha Đừng có chửi kệ nó đi vô Ok, はい外に外待ってるもどうしたの 一人1 0でね Sí, no. 对 ういせーのういゴミゴミせーのはい せーのせーの Hey. Hey. 今。G。はい、せーの。 Hola, hola, hola, so. Hey. Hey. せーの。ベトナムです。トラック好き。はい。ね。あた、あた、せーの。